tại sao chúng tôi bây giờ mấy mươi năm rồi mà khán giả vẫn công nhận vẫn quý chúng tôi và tôn trọng chúng tôi tại vì chúng tôi không lặp lại mình tại vì khi chúng tôi nhận vai chúng tôi toàn tâm toàn ý và tại vì chúng tôi biết từ chối có những cái chúng tôi biết từ chối còn các em nó thì bây giờ bị quơ quà quá <laughs> nói đi nói lại thì cũng không trách con nít mà tôi cho là con nít rồi một ngày gần đây rồi các em sẽ hiểu game show giết chết diễn viên loạn diễn viên sản sinh ra một số diễn viên tôi nói thật tôi không chấp nhận được tôi hoàn toàn tôi ủng hộ các em đi làm kiếm thêm bởi vì làm diễn viên sân khấu thật sự không giàu được đủ ăn thôi duy có điều các em đi gì đi các em làm gì làm khi sân khấu cần các em phải về chứ các em đừng có đem cái thân mệt mỏi khi các em quay game show các em tập cho lẹ rồi các em đi mà sân khấu là phải tập rồi cái điều đó nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại thế thì khán giả họ đi xem họ chỉ nhìn lên họ thấy càng ngày càng hơi hợt càng ngày vẫn có cái gì mà gọi là, là một sự nghiên cứu hay một sự tìm tòi sáng tạo cứ bê nguyên si nào giờ diễn sao diễn như vậy không có cái gì mới thì người ta phải chán thôi bây giờ tự vì phim truyền hình nhiều quá phim ảnh nhiều quá game show nhiều quá dễ kiếm tiền quá dễ nổi tiếng quá cho nên mới kéo nhau đi học hết cái trung tâm này đến trung tâm khác để mong được làm diễn viên tôi nói thật toàn bộ những em mà đoạt được game show này kia nọ tôi cho đó là bản năng hình hài trước mặt thì bắt trước thôi bắt trước thôi chứ có cái gì là của mình đâu chừng nào mà các em giỏi một cái vai mà nó nằm ở trong tờ giấy trắng trên một tờ kịch bản một con người nằm bằng chỉ những cái lời thoại đó các em làm nó sống lại trên cơ thể các em á sống lại mà sống mà có da có thịt có tình cảm có cảm xúc và được tất cả mọi người ở dưới công nhận thì đó các em mới giỏi các em mới trường tồn các em mới đi mãi với cái nghề này sân khấu bây giờ nhăn nhãn những cái trò cười này kia nọ người ta cho rằng là rẻ tiền đi thì cái đó là một cái bệnh nhưng rồi nó sẽ hết bệnh thì rồi uống thuốc sẽ hết nhưng mà vấn đề ở chỗ là cùng đồng lòng cho uống thuốc tất cả các sân khấu những người làm sân khấu mà với một cái tấm lòng thật sự đều mong muốn làm những cái gì đó để lôi kéo khán giả lại mà nếu như cả chúng tôi làm thì chưa đủ mà còn phải các em nhỏ làm nữa bởi vì làm gì làm chúng tôi cũng lớn rồi thì các em là những người kế thừa chúng tôi sau này các em nên tiếp bước các em nên giữ gìn sân khấu